lá rơi trên mặt đất tôi bước chân trái đất cứ quay tròn tôi đung đưa đung đưa tôi trong mặt ngã xuống có ai ơi một tay đỡ cái thân này giúp tôi chẳng còn nước mắt